chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video mà liên quan tới cây chuối Thì hôm trước mình có làm một cái video đó là ăn loại chuối trong thân cây chuối rồi và mình cảm thấy nó rất là ngon nên hôm nay mình suy nghĩ ra một cái ý tưởng nữa đó là mình sẽ làm một cái video liên quan tới thân cây chuối tiếp các bạn nhưng mà hôm nay mình sẽ không có ăn cái gì trên cây chuối hết mình sẽ sử dụng cái thân cây chuối đó để mà mình làm một cái lò nướng để mà mình nướng trứng xem là à, cái chuối đó nó có thể nướng chín cái trứng ở bên trong hay không nha các bạn và nếu như mà các bạn thấy video này của mình hay hấp dẫn thì hãy để là một like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh của mình nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ra ngoài vườn và mình chặt thử một cái chuối và đem vào bắt đầu mình làm clip này cho anh em coi ok thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi đi ra ngoài vườn và tôi sẽ chặt cái chuối vô làm clip này cho anh em coi tôi sẽ sử dụng cây dao này để tôi chặt cái chuối cho anh em coi ok thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài vườn anh em ơi đó đây là bụi chuối à, tí xíu nữa mình sẽ chặt là anh em thấy không hôm nay trời chuyển mưa nữa rồi anh em ơi không biết là cái clip này của tôi nó có thành công hay không hay là sẽ bị mắc mưa giữa chừng nữa đây nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm hoàn thành cái clip này sớm nhất cho anh em xem nha rồi tới rồi anh em ơi đây và bây giờ tôi sẽ chọn cây chuối nào to to một chút xíu rồi sẽ chặt nó để xem xem đây cây này đi tôi chặt cây này nha anh em đây, cây này nè cái này cũng khá là to nè này ok 拜拜。 chuyển mưa đen thui rồi các bạn ơi các bạn thấy không chuyển mưa rất là nhiều luôn nhưng mà không sao tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi làm clip này nhanh thiệt là nhanh và cố gắng hết sức mình thôi chứ bây giờ tôi thấy là nó chuyển mưa lắm luôn rồi đó rồi ok thì bây giờ tôi với thằng cháu tôi à, đã chặt cái chuối xong rồi đó và tụi tôi cũng đã set up cái chỗ mà tụi tôi uh, chuẩn bị nướng xong hết rồi anh em đó thì đây là cái góc mà hôm bữa mình đã quay rồi nè các bạn không tại vì còn mưa rồi mình quay gần nhà lỡ có mưa thì mình dọn vô chỗ là các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình uh, sử dụng những khu gạch như thế này để mà mình xếp thành một cái lò nướng để mà mình đặt cái cây chuối đó lên các bạn mình xếp thành một cái lò để mà nó vừa cái chuối đó mình để cái chuối lên để mà nướng cho nó dễ hơn nó không bị lăn qua lăn lại nó cũng không bị thuộc nữa bạn ơi đó thì tí xíu nữa tụi tôi sẽ ngồi ở đây luôn ở đây là một cái chén muối tiêu rất là cay đó chén muối tiêu thì nãy tôi vừa đâm luôn để một xíu nữa tôi sẽ ăn à, mấy cái trứng này rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi à, làm cái lò này nha các bạn các bạn ơi thì à, sau một hồi thì tôi cũng xếp thành được cái lò lại các bạn rồi bây giờ tôi sẽ khoét những cái lỗ ở trên đây nè đó tôi sẽ khoét những cái lỗ như thế này để mà tôi bỏ vừa cái quả trứng vào trong này tôi đốt lửa bên dưới lên để tôi nướng trong thân cây chuối nha các bạn nướng trứng trong thân cây chuối luôn ok không nói nhiều với các bạn nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm trời tạnh mưa rồi các bạn ơi anh em thì trời hết mưa rồi anh em nhưng mà trời nó tối thui luôn rồi anh em ơi đó nhưng mà không sao tôi sẽ quyết định quyết tâm làm xong clip này cho anh em coi đó mặc dù nó hơi tối nhưng mà không sao tôi sẽ quyết tâm tôi làm xong clip này cho anh em coi trong ngày hôm nay luôn nãy tôi mới đào được một cái lỗ thôi anh em mà trời nó mưa quá rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục đào thêm những cái lỗ nữa nha anh em ơi đây thì sau một hồi mình làm á thì nó được bốn cái lỗ như thế này các bạn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ những quả trứng vào trong này và mình sẽ đốt lửa bên dưới lên xem là cái trứng của mình nó có thể chín ở bên trong này không nha các bạn ok bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ những quả trứng à, như thế này vô à, mấy cái lỗ này nha các bạn đó đây rồi mình để bốn quả trứng như thế này và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nướng lên nha các bạn bây giờ mình sẽ à, sử dụng như cái này để mình đậy lên nha các bạn Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lại đây Cua này mình sẽ đi gom củi Và mình sẽ đốt lên à, các bạn ơi Bây giờ là 5 giờ mấy chiều rồi các bạn đó Trời à, nó vẫn còn tối thui à à, ok bắt đầu mình sẽ gom củi nha các bạn ơi Đây rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình đã nhúm lửa rồi các bạn Bây giờ mình chỉ đợi một chút xíu nữa thôi Và xem trứng có bên trong nó có chín nổi hay là không nha các bạn Chín nổi hả? Chưa thấy Đó các bạn thấy không? Giờ mình mở nhúm lửa, lửa vừa mới cháy nè các bạn Đó, bây giờ mình sẽ nướng trứng đây Thì mình mở ra cho các bạn xem nè, đó Chút mình đợi khoảng à, tầm à, 15 đến 20 phút và mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem nó có chín được cái trứng ở bên trong hay là không nha rồi các bạn ơi nãy giờ mình nướng cũng khoảng được nửa tiếng rồi các bạn mình không biết là nó chín hay là chưa nữa nhưng mà bây giờ mưa rồi mình không thể tiếp tục à, làm video cho các bạn coi nữa và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ à, gấp mấy cái trứng lên đấy bạn ơi cho dù là chín hay không thì mình cũng phải gấp lên thôi tại vì trời mưa rồi không có để thêm lâu được nữa các bạn ơi không phải cứt luôn wow wow không lắm anh em ơi wow wow wow wow wow ra đây Wow, chính là anh em ơi Đây Wow Ở bên trong nó chín luôn rồi Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử và mình Cảm nhận nó cái vị nó như thế nào nha các bạn Rất là khó bóc luôn á các bạn ơi Ôi, nó chưa có chín hết các bạn ơi Đây như nè, nó, vẫn còn ờ, đỏ đỏ bên trong wow, nó vẫn còn lòng đào các bạn có một nửa là bên đây là chính còn một <laughs> nửa này là nó lòng đào ok sao rồi mình sẽ chấm cái này thử nha ngon khá ngon tiếp đây xem cái món này luôn các bạn khá là ngon các bạn ơi trứng này à, chưa chín các bạn ơi trứng này nó chưa có chín không? mình sẽ thử một trứng khác không biết là trứng này nó có chín chưa trứng này chín hay nào các bạn tắt em ơi